ันยามบ่ายทรงแสดงโอวาทปาติโมทรงมุ่งดับทุกโศกแด่ชาวโลกทั้งหลายเพื่อเป้า awesome. เพื่อเป้าหมาย Papa, O con kính bạch trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng ni. Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu diễn biến rất phức tạp. Với lòng từ của sư phụ cùng chư tôn đức tăng đã khai mở pháp hội cho chúng con tu tập 108 ngày. Chỉ trai giữ giới, tụng kinh, tán dương công đức Tam Bảo, tán dương đức Thế Tôn, tán dương công đức Bồ Đề, cùng làm các việc thiện pháp, làm từ thiện, hiến máu, chia quà, còn nhiều việc để hỗ trợ các vùng bị dịch bệnh và nạn nhân bị mắc dịch bệnh Covid. Với những công đức tu tập thiện pháp như vậy, cho nên Tất cả Phật tử trong câu lạc bộ quốc Vàng tập tu lục hòa của chúng con nói riêng, cũng như Phật tử của Chùa Ba Vàng, cả trong vùng tâm dịch cũng như các ở các nước trên thế giới đến giờ phút này chúng con vẫn được bình an. Những người thân của Phật tử khi nhiễm bệnh Covid cũng đều được vượt qua an toàn. Qua đây chúng con mới thấy công đức của Tam Bảo thật là lớn. Hôm nay, Sư Phụ cùng Chư Tăng đã kết mãn cho chúng con khóa đàn tu tập 108 ngày. Phật tử chúng con cùng nhân dân phát tâm, sắm sửa, vật thực dâng lên cúng dường trên Sư Phụ cùng hiện tiền Chư Tôn Đức Tăng Ni. Chúng con nguyện đem công đức lành này hồi hướng nguyện cầu cho lạn dịch Covid sớm được tiêu trừ hóa giải, hồi hướng cho tất cả các Phật tử, nhân dân cũng như người thân mà các Phật tử hướng tâm cầu nguyện bình an, nguyện cho chúng con được lương nhờ công đức này mà được bình an vượt thoát qua đại dịch Covid-19 này và luôn luôn được tinh tấn tu hành. Chúng con cũng nguyện đem công đức hồi hướng cho hết thầy chư vị, chư thiên, chư thần, quỷ thần hành bệnh Covid cũng như các chư vị hộ trì cho sức khỏe thọ mạng của nhân dân và Phật tử, cũng như hết thảy chư vị hương linh oan gia cháy chủ trên thọ mạng và sức khỏe của nhân dân Phật tử đã tham gia vào chương trình tu tập cũng như buổi sớt bát cúng dường cúng dường vật thực lên sư phụ cùng chư tôn đức tăng cũng như cúng dường tam bảo Chúng con cũng lại xin thay mặt cho cụ Ngô Thị Sắc. Cụ đã sớt bát cúng dường và chúng con cũng cầu thỉnh trên sư phụ cùng chư tôn đức tăng chú nguyện hồi hướng công đức cho cụ để cho cụ được tiêu trừ nghiệp bệnh, được sáng suốt tu tập theo Phật pháp.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 độ cho chúng con, cứu độ cho chúng sinh, làm cho chính pháp của Phật trụ lâu dài mãi ở thế gian làm lợi ích cho nhân thiên và muôn loài. Chúng con xin trí thành đảnh lễ cúng dường tam bái.